Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày cuối năm 2021 đang dần đến. Trong mỗi chúng ta có lẽ mỗi người đều đã hoàn thành kế hoạch của riêng mình. Những điều chưa làm được sẽ là mục tiêu phấn đấu cho năm tiếp theo. Trên phạm vi vĩ mô, thì thủ đô của chúng ta cũng đã thực hiện được một số mục tiêu trong kế hoạch phát triển bất động sản của Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, trình Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì đến năm 2025, thủ đô sẽ được xây dựng, phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, đưa một số huyện lên quận, định hướng lên thành phố trực thuộc thủ đô, mở thêm phố đi bộ, làm một số khu đô thị thông minh, xây dựng một số cầu vượt sông, phát triển đường kết nối với các đô thị vệ tinh, khởi công thêm tuyến metro,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 Đáng chú ý là thành phố đề xuất chủ trương và xây dựng quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh thành thành phố trực thuộc thủ đô. Thành phố Hà Nội cũng sẽ hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các đô thị vệ tinh, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các khu dân cư làng xóm hiện có, cải tạo chỉnh trang các khu vực hai bên tuyến đường giao thông. Liên quan đến việc xây dựng một số huyện liên quận, Hà Nội từng ban hành đề án phát triển lên quận đối với huyện Hoài Đức, với mục tiêu huyện lên quận vào năm 2020. Nhưng rất tiếc, hiện tại đã là cuối năm 2021 Hoài Đức vẫn chưa thể lên quận. Đối với 4 huyện còn lại là Đông Anh, Gia Lâm, Thành Trì, Đan Phượng, được đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ lên quận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã bố trí hơn 10.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020 để đầu tư các dự án cấp thành phố trên địa bàn 5 huyện. Tuy nhiên cho đến nay, cả 5 huyện trên đều có từ 3 đến 6 tiêu chí chưa đạt. Trong đó đều chưa đạt được hai tiêu chí quan trọng, đó là cân đối thu, chi ngân sách và mật độ đường giao thông đô thị. Nhưng tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đối với 5 huyện đang phát triển lên quận, căn cứ thực tiễn phát triển của các địa phương và khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ cho hai huyện là Đông Anh và Gia Lâm, sớm hoàn thành các tiêu chí liên quận. Vậy là Hoài Đức lại có thể ở lại phía sau. Thứ hai là xây nhiều cầu vượt sông, phát triển các đường kết nối đô thị vệ tinh. Trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông, đầu tư nâng cấp tỷ lệ quỹ đất cho giao thông đô thị khoảng 12 đến 15% diện tích đô thị. Trong đó, thành phố dự kiến tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm như trục Tây Thăng Long, các tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu, Vòi Phục, vành đai 2 đoạn Mai Động, Ngã Tư Vọng, vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng, Giải Phóng và vành đai 4. Giai đoạn này, thành phố dự định triển khai đầu tư xây dựng các cầu vượt sông Hồng như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Thượng Cát, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở và cầu Tứ Liên. Hà Nội cũng sẽ phát triển các tuyến đường có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, quốc lộ 6, quốc lộ 21B và các đường tỉnh lộ bao gồm 417, 419, 424 và đường 70. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung xây dựng nền tảng hạ tầng kinh tế xã hội tại khu vực huyện dự kiến thành quận vào giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo như Thanh Oai, Mê Linh, Thương Tín. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trên cao, đường sắt đô thị, các công trình ngầm gắn với khả năng kết nối đồng bộ giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng. Dự kiến giao thông thủ đô sẽ có thêm 2 đến 3 tuyến đường sắt đô thị vận tải hành khách khối lượng lớn, tốc độ cao, khởi công một tuyến đường sắt đô thị. Thành phố cũng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đường sắt đô thị số 3.2, ga Hà Nội Hoàng Mai, tuyến đường sắt số 5, Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng Hòa Lạc và tuyến số 2.3, đoạn Nam Thăng Long, Nội Bài. Giai đoạn đến năm 2025, Hà Nội phát triển mạnh mạng lưới giao thông tỉnh quy hoạch, xây dựng các công trình đỗ ô tô ngầm và nổi, đẩy nhanh xây dựng các bến xe, các bãi đỗ xe ngầm trong vành đai 3 và một số bãi đỗ xe ngầm, nổi và cao tầng. Nâng tỷ lệ đất giao thông đô thị lên 12 đến 15% diện tích đất đô thị. Thành phố cũng sẽ xây dựng và thực hiện điểm trung chuyển hành khách phục vụ du lịch, tổ chức triển khai hiệu quả các tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm tới các khu điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn, giả soát, đánh giá toàn diện dự án đầu tư phát triển xe buýt nhanh BRT để sớm bổ sung, hoàn thiện phương án, lập kế hoạch đầu tư các giai đoạn tiếp theo. Ngoài việc tiếp tục duy trì làn đường ưu tiên tuyến BRT Kim Mã Yên Nghĩa, từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội cho biết cũng sẽ nghiên cứu tổ chức 9 làn đường ưu tiên cho xe buýt, gồm có Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, Pháp Vân Giải Phóng Đại Cổ Việt, Nguyễn Văn Cử, Ngô Sa Tự, Phạm Hùng, Khuất Di Tiến, Linh Đàm, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Xã Đàn, Võ Trí Công và tuyến đường Võ Văn Kiệt. Thứ ba là mở thêm phố đi bộ, làm 2 đến 3 khu đô thị thông minh. Hà Nội dự kiến phát triển 3 đến 5 khu vực không gian, tuyến phố đi bộ tại khu đô thị Nam Đường Vành Đai Ba, Biteco, quận Hoàng Mai, không gian đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang, công viên thống nhất, không gian đi bộ xung quanh Văn Miếu Quốc Tử Giám, xung quanh thành cổ Sơn Tây. Thành phố cũng triển khai kêu gọi đầu tư một tháp trung tâm tài chính thuộc quy hoạch chi tiết trục Nhật Tân nội bài, 1 đến 2 khu outlet quy mô lớn. Phần đầu đến năm 2025, hình thành trung tâm bán buôn mua sắm cấp vùng, 3 trung tâm logistics, 15 trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, 80 siêu thị và 107 chợ. Về xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đạt 29,5 m2 trên sàn, trên người vào năm 2025. Tỷ lệ nhà trung cư trong các dự án phát triển nhà ở đô thị đạt 90%, tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng mới đạt 30%. Hà Nội cũng sẽ chuẩn bị đầu tư 5 khu nhà ở xã hội tập trung, hai dự án nhà ở công nhân, sử dụng tiền thu được từ quỹ giá trị đất là 20%, 25% là tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, phần đầu xây dựng khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 25.000 căn hộ nhà ở xã hội. Ngoài ra, thành phố dự kiến bố trí ngân sách để mua lại một số quỹ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng và hoàn trả chi phí xây dựng tại một số dự án nhà ở thương mại có quỹ nhà tái định cư phải bàn giao cho thành phố giai đoạn 2021-2025. Đầu tư xây mới 5 dự án nhà tái định cư, khoảng 565.000 m2 sàn nhà ở tái định cư tương đương khoảng 7.117 căn hộ. Bên cạnh đó, thành phố cũng dự định đầu tư xây dựng 2 đến 3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh, như ở khu đô thị mới Tây Mỗ Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, dự án thành phố thông minh ở huyện Đông Anh. Xây dựng và thực hiện đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng thành các khu đô thị văn minh hiện đại. Thứ tư là xây dựng lại nhiều khu chung cư cũ, khởi công năm công viên. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong giai đoạn 2021-2025 sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng để giả soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ, ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng ở cấp độ D và C, cận D. Dự kiến từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư cũ có tính khả thi cao như Kim Liên, Trung Tự, Cường Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân, và 4 khu nhà có nguy hiểm cấp D, gồm có Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. Hà Nội cũng sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa hiện có, đầu tư xây dựng mới 5 công viên, vườn hoa, trồng mới 3,5 triệu cây xanh, trong đó 500.000 cây xanh đô thị. về cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng và du lịch. Thành phố cũng sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các dự án như công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, huyện Đông Anh. Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa ở huyện Sóc Sơn. Trong giai đoạn tới, thành phố cũng sẽ triển khai lập quy hoạch xây dựng các phân khu chức năng trong khu du lịch quốc gia Ba Vì, Suối Hải và các khu du lịch trọng điểm trên địa bàn hình thành một số cụm du lịch trọng điểm Đồng Mồ, Sơn Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Quan Sơn, Núi Sóc, Hồ Đồng Quan, Vân Chỉ của Loa. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với kế hoạch làm cầu đường phát triển bất động sản của Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Nếu những kế hoạch này được thực thi đúng tiến độ,